Ooh. Ooh. Đi vô từ từ. break, break, break, break, break.

Shh, con này chứ Ring, ring. đừng lên chỉ không Break, break, break, break, break, break, break, break. quack, quack, quack.